오늘 꼭 감모드나 Hello guys, welcome back to my uh, YouTube channel Ngasi anh sa rồi chị có à chị na sắc lấy đấy chị na ngã thông bờ có chị na chị na chị na marine có ok marine chị na chị na à chị na morom mai pas chị na ngã chị na ngã ở thông bờ ở đâu chị na ngã mà hi có à chị na à chị na ngã ở tao quá chỉ cần chỉ chỉ cần ông ông à mặc đi à mặc đi chị nào em đang chơi ra cái mẹ khó rồi ừm rồi Nó gan không? ನಂಗೆ ಮೊನ್ನೆ ನೀವು ngai không? Là khoai lại Hàng ngắm Ngắm đấy u u bốn ngắm rồi đi, ulang deh ulangan nih itu jauh jauh ya hangam ừ thôi đây đến năm năm tuần rồi 嗯。 하긴 나 도무지 뭐 딱딱딱 들어가라 그지 응 아사보지 왜 잡아야 돼? 이거 이거다 아이 나 Ừ. mà đi, Mokondit, tut mokomalida. Long nằm nhá. Thôi. Ủa chỉ đi giày ấy Ừ. Rồi. <laughs> non non rồi. Não, alugou tre. Alu di sana ni. Ni alugou tre. Yo. Kadang mẹ Ma'am, ai sana zuwan ke. Aduh, bidak. Aduh, bidak. Ya, kalau sini ya. Qualche io ora chi viene in me. Chi allora ma fai in India. Qualche io ora chi viene. Allora chi fatti io quando give away. No. Man, give <laughs> away tau gini mian. No, no. One kilo mian, kilo ni tau si mian pat, mian one kilo. Share tau kilo mian one kilo lah sih. Atau pun bentar one k mày em à đúng chính đó hai kia đứa đang giveaway đi one kia giveaway đi mày ở đây là phải chỉ đưa sẽ nhắm tao ok tiền giveaway tiền nhà của ngân là người tiền giveaway xin một vòng vào đây này